Dịch vụ sản xuất video clip cho chi nhánh, tập đoàn dự thi cuộc thi nội bộ, video clip cho chi nhánh, tập đoàn khi dự cuộc thi nội bộ là một hình thức truyền thông mà ở đó bạn sử dụng video, phim là hình thức chính để truyền tải nội dung, thông điệp, tin tức về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ. Video quảng cáo nêu bật được dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp đang cung cấp, giúp khách hàng nhận diện được thương hiệu, nội dung. Từ đó truyền tải được thông điệp mà doanh nghiệp gửi tới người xem. Icon Media cung cấp những dịch vụ làm video quảng cáo chuyên nghiệp giá rẻ, phù hợp với tất cả phân khúc khách hàng. Hiện tại có rất nhiều công ty đã bắt kịp xu thế và có những công nghệ cực tốt và chuyên nghiệp, nhưng cung cấp dịch vụ làm video cho chi nhánh, tập đoàn khi tập đoàn có kỷ niệm. Đó là lúc bạn cần đến dịch vụ quay video quảng cáo chuyên nghiệp của Icon Media, với nhiều năm làm trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất video quảng cáo, đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế video quảng cáo chuyên nghiệp, chúng tôi tự tự khẳng định sự chuyên nghiệp của mình, hãy để chúng tôi khẳng định sự chuyên nghiệp của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc gọi ngay hotline để được tư vấn miễn phí.